nghìn lẻ một đêm Chuyện Nureddin Ali và Bedreddin Hassan Phần 3 Trong khi những chuyện trên diễn ra ở Damas thì ở Cairo, tiểu thư con gái thượng thư Skemseddin Mohammed tỉnh giấc sau đêm tân hôn. Không thấy Bedreddin nằm bên cạnh, nàng tưởng chàng đi ra ngoài có việc riêng mà không muốn làm kinh động giấc ngủ của nàng và chắc là chàng sẽ trở lại đây ngay nàng vẫn đang chờ chồng thì vừa lúc ấy thượng thư Skemseddin Mohammed đến gõ cửa ông già vô cùng tủi nhục vì bị nhà vua chơi khăm một vố quá đau định đến đây thở than cùng con gái nghe tiếng ông gọi nàng vội vàng ra mở cửa nàng cúi hôn tay cha với dáng vẻ cực kỳ hài lòng làm cho ông già hết sức ngạc nhiên Ông đang chờ đợi con gái trong tình trạng khóc than hoặc ít ra cũng âu sầu như ông. Ông nổi nóng. Con khốn nạn, mặt mũi mày như thế kia ư. Sao cái chuyện động trời ấy mà mày có thể dương dương bộ mặt thỏa mãn thế sao? Thấy cha nổi giận trước thái độ vui vẻ của mình, tiểu thư vội nói. Thưa cha, xin cha chớ vội mắng con tội nghiệp. Không phải con phải kết hôn với thằng gù mà con ghét cay ghét đắng ấy đâu. Mọi người trêu chọc làm cho nó quá lúng túng, bỏ chạy mất rồi, nhường cho một chàng trai trẻ. Chàng ấy mới đúng là chồng của con. Mày hót lên chuyện gì thế hử? Thế đêm hôm qua cái thằng gù ấy chẳng ngủ với mày sao? Không thưa cha, con chẳng ngủ với ai khác ngoài chàng trai mà con nói với cha. Một chàng trai có đôi mắt to với hàng lông mi đen nhánh. Nghe đến đấy, Vị thượng thư không đủ kiên nhẫn nữa và càng điên tiết. Con độc ác kia, mày muốn cho ta đến mất trí vì những câu chuyện vớ vẩn của mày hay sao? Không, thưa cha, chính cha đang làm cho con đến mất trí vì cha không chịu tin lời con. Thế có thật là thằng gù Xin cha để mặt sát thằng gù Thằng gù khốn khổ khốn nạn Nàng ngắt lời cha Sao cứ bắt con nghe mãi chuyện thằng gù con xin thưa một lần nữa rằng thưa cha, đêm hôm qua con không ngủ với thằng gù mà ăn ở với ông chồng xinh đẹp mà con vừa nói với cha. Chắc chàng cũng đang quanh đâu đây. Skemseddin Mohammed bước ra ngoài định tìm chàng rể, nhưng ông cực kỳ kinh ngạc, bắt gặp thằng gù đang trồng cây chuối, hai chân dơ thẳng lên trời, vẫn đúng như trong tư thế mà thần linh đặt hắn xuống tối hôm qua. Ông hỏi, có việc gì thế? Ai bắt mày phải đứng kỳ cục thế này? Tên gù nhận ra thượng thư, liền đáp. À, chính là ngài thượng thư đấy. Ngài bắt tôi phải cưới tình nhân của một con trầu mộng, nhân tình nhân ngãi của một hung thần. Tôi chả dạy gì mà mắc lừa ngài lần nữa đâu. Skemheddin Mohammed cho là anh chàng này nói quá khó nghe. Ông bảo hắn đứng lên đàng hoàng đi. Tên gù đáp Tôi chẳng dám, trừ phi mà mặt trời đã mọc rồi. Tôi xin ông biết rằng tối hôm qua tôi vừa ra đến đây thì hiện lên một con mèo đen. Nó cứ lớn tướng lên mãi thành một con trâu mộng. Tôi chưa quên những lời lẽ nó dặn. Bởi vậy, xin ông cứ đi làm công việc của ông để mặc xác tôi ở đây. Vị thượng thư không đi mà túm lấy cẳng chân tên gù, dựng hắn đứng thẳng người. Đứng lên được trên đôi chân rồi, tên cù ba chân bốn cẳng chạy mất tâm, không dám quay đầu nhìn lại. Hắn đến thẳng hoàng cung, xin ra mắt nhà vua và thuật lại cho quốc vương Ai Cập nghe mình đã bị hung thần đối xử tệ hại như thế nào. Quốc vương rất lấy làm thích thú khi nghe chuyện. Skemseddin Mohammed trở lại phòng con gái, vừa ngạc nhiên vừa phân vân hết sức. Này con gái, còn có thể kể đầy đủ chi tiết cho cha nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đang làm cho cha rối tung rối bời hay không? Thưa cha, con không có gì để kể nhiều hơn những điều con vừa trình cha lúc nãy. Nhưng mà cha hãy nhìn kia, áo khăn của chồng con còn đang vắt ở ghế kia. Cha hẳn sáng tỏ. Vừa nói, nàng vừa cầm áo và chiếc khăn đưa thượng thư. Ông đỡ lấy ngắm nghía cẩn thận Ừ, cái khăn này, nếu hiện nay không phải là thú thời thượng ở Messua, thì ta đã phải cho là khăn đội đầu của một vị thượng thư nào đó. Chợt nhận ra ở giữa lần vải lót khăn một vật gì cưng cứng. Ông lấy kéo tháo chỉ và rút ra tập giấy. Đấy là cuốn sổ tay mà lúc lâm chung Nohareddin Ali đã đưa cho con trai. Chàng giấu vào trong khăn đội đầu để dễ cất giữ. Mở cuốn sổ, Skemheddin Mohammed nhận ra nét bút của em trai với dòng chữ đề dành cho con trai Bedreddin Hassan. Trước khi ông kịp suy nghĩ gì thêm thì tiểu thư đã đưa tiếp cho ông túi tiền mà cô thấy để dưới áo. Mở ra, ông thấy đầy ắp những đồng sequin vàng. Mặc dù Bedreddin Hassan đã rất hào phóng tặng thưởng cho mọi người, nhưng nhờ có phép của thần linh và tiên nữ cái túi ấy lúc nào cũng đầy ắp. Trên túi có đề túi đựng một nghìn đồng si quyên của ông Do Thái tên là Isaac. Lại còn có tấm biên lai like mà người Do Thái đã viết để giao cho Bedreddin Hassan trước khi chia tay chàng. Túi tiền này giao cho ông Bedreddin Hassan để trả tiền mua số hàng chở trên chiếc tàu sẽ cập bến cảng đầu tiên trong đoàn tàu của ngài Noreddin Ali thân sinh vừa quá cố của ông Bedreddin Hassan. Đọc xong mấy dòng chữ ấy, Skemheddin Mohammed ngã xuống bất tỉnh. Cô con gái và những người hầu vội vàng súng đến cứu giúp. Khi tỉnh dậy, ông nói với con gái, Con ơi, con chớ lấy làm lạ tại sao? Sau khi ta đọc mấy dòng chữ ấy, cha lại xúc động đến nỗi ngất đi. Nguyên nhân lạ lắm, chắc là con khó tin người chồng đã ăn nằm với con chính là anh họ của con con trai của Nureddin Ali một nghìn đồng sequin trong túi này gợi cha nhớ đến chuyện cãi cọ giữa hai anh em cha trước đây nó chính là món quà ngày cưới của chồng con tặng con đấy tạ ơn thượng đế qua việc này chúng ta đủ thấy quyền lực vạn năng của người ông đọc đi đọc lại mảnh giấy hồn nét chữ của Nureddin Ali nhiều lần, lần nào cũng không cầm được nước mắt. Ta không thể nhìn nét bút này mà không thấy ấm áp trong lòng. Đây chính là Nureddin, em trai ta, thân về làm lành với ta đây. Ông đọc cuốn sổ tay từ đầu đến cuối, trong đó ghi rõ ngày người em trai đến Bansura, lễ cưới của chàng, ngày sinh của Bedreddin Hassan sau khi đối chiếu những ngày tháng ấy với ngày ông lấy vợ và ngày sinh con gái thấy trùng khớp với nhau, ông cực kỳ thán phục. Nhất là khi nghĩ chàng rể của ông chính là con trai Noreddin Ali, ông không thể nào nén được vui mừng. Ông vội cầm cuốn sổ và cái biên lai đến trình với hoàng đế. Nhà vua sẵn sàng quên hết nỗi bất bình đối với ông. Nghe thuật lại đầu đuôi câu chuyện, vua cũng lấy làm thú quá thành ra truyền cho ghi chép lại đầy đủ mọi chi tiết để lưu truyền hậu thế. Tuy nhiên, có một điều Skemseddin Mohammed không sao hiểu nổi là vì đâu chàng rể biến mất. Lúc nào ông cũng hy vọng chàng trở về để được ôm hôn. Ông cho người dò la tìm kiếm khắp thành phố Cairo suốt 7 ngày liền mà vẫn không tìm ra tâm hơi. Ông đâm lo lắng. Câu chuyện là kỳ thật từ xưa tới nay chưa bao giờ có ai gặp một chuyện tương tự thế này. Trong nỗi băn khoăn chưa hiểu rồi đây sẽ có việc gì nữa xảy ra, ông cảm thấy mình có bổn phận phải ghi chép lại bằng văn bản tình trạng ngôi nhà của ông lúc này, lại mô tả đám cưới cô dâu diễn ra như thế nào. Phòng cưới cũng như buồn riêng của cô dâu được trang hoàng bày biện ra sao. Ông cũng gói chiếc khăn đội đầu cùng với túi tiền và cái áo ngoài của Bedreddin Hassan để lại cho vào hòm khóa chặt. Ít lâu sau, cô con gái cho biết là đã thụ thai, và qua 9 tháng sau, nàng cho ra đời một cháu trai kháu khỉnh. Người ta thuê cho cháu một vú em cùng với bao nhiêu người hầu kẻ hạ khác. Chú được ông ngoại đặt tên là Agip. Đến khi Agip lên 7, Thượng thư Skemseddin Mohammed thôi không mời gia sư nữa – mà gửi chú đi theo học một ông thầy rất nổi tiếng trong khu phố. Hai người nô lệ được giao trách nhiệm hàng ngày đưa chú bé đến lớp và đón trở về nhà. Chú chơi với bạn bè cùng lứa tuổi, nhưng vì địa vị của gia đình chú cao hơn hẳn gia đình các học sinh kia, bọn này thỏa thuận với nhau là không nên mách thầy giáo. Thành ra nhiều lỗi của A Kiếp được bỏ qua, trong khi vào trường hợp tương tự thì các bạn bè khác đã bị thầy xử phạt nghiêm khắc. Sự chịu chuộng mù quáng ấy làm hỏng chú bé. Chú trở nên kiêu ngạo, hỗn láo, lúc nào chú cũng muốn bạn bè chịu đựng mình, còn mình thì không bao giờ chịu đựng tí gì vì bạn bè. Bất kỳ ở đâu, chú cũng muốn mình nổi trội lên. Giả sử có bạn nào cả gan không nghe theo chú, thì chú chửi mắng bạn đủ điều, thậm chí đánh đập bạn nữa. Chú làm tội làm tình cả lớp đến nỗi các bạn không chịu đựng nổi nữa, cuối cùng phải cùng nhau trình với thầy giáo. Lúc đầu, thầy khuyên các cháu hãy kiên nhẫn, nhưng thấy xử sự như vậy chỉ tổ làm cho A Kiếp hỗn láo thêm, mà bản thân thầy cũng đã quá mệt mỏi những chuyện chú gây nên rồi. Thầy bèn bảo cả lớp. Các con ạ, à, thầy thấy đúng A Kiếp là một cậu bé hỗn láo. Thầy muốn bày cho các con một cách khiến cho nó buồn tuổi rồi không dám bắt nạt các con nữa. Thầy còn tin là nó không dám đến lớp học nữa là khác. Ngày mai, khi nó đến học và các con muốn chơi chung với nhau, các con hãy xếp hàng vòng quanh nó và một con nào đó hãy nói to như sau. Chúng ta đồng ý chơi chung với nhau, nhưng với một điều kiện là người nào tham dự cuộc chơi này cũng phải nói rõ tên mình và tên bố mẹ mình. Người nào không nói ra được đầy đủ như vậy thì chúng ta sẽ coi như người ấy là con hoang và đã là con hoang thì không thể chơi chung với chúng ta. Nghe thầy giáo dạy như vậy, cả lớp cùng vui vẻ ra về. Sáng hôm sau, khi cả lớp tề tụ đông đủ, các học sinh không quên làm điều thầy giáo bày cho hôm qua. Chúng dàn thành vòng tròn, chờ A Agip vào giữa rồi một bạn nói Chúng ta hãy cùng nhau chơi đi, nhưng với một điều kiện là bạn nào không nói rõ tên mình, tên mẹ và tên cha mình thì không được phép chơi. Tất cả đều đồng ý, cả A Kiếp. Thế là cậu bé dẫn trò lần lượt hỏi từng bạn một. Bạn nào cũng trả lời đầy đủ rõ ràng. Đến lượt A Kiếp, chú nói. Tôi tên là A Kiếp, mẹ tôi là Tiểu Thư Người Đẹp, còn cha tôi là Skemseddin Mohammed, thượng thư của triều đình. Nghe vậy, cả bọn trẻ con cùng kêu lên. Này A Kiếp, bạn nói gì lạ vậy? Đấy không phải là tên của cha bạn đấy là tên ông ngoại bạn. Trời bắt tội các bọn chúng mày, chúng mày cả gan bảo thượng thư Skemheddin Mohammed không phải là cha đẻ của ta sao? Cả lớp đều phá lên cười. Không phải đâu, không phải đâu, ông ta chỉ là ông ngoại cậu, cậu không được phép cùng chơi với bọn mình, bọn mình cũng chẳng muốn đến gần cậu nữa đâu. Nói xong, cả bọn kéo nhau đi, vừa đi vừa cười nhạo A Kiếp Chú này tuổi thân đến bật khóc. Thầy giáo vừa chăm chú theo dõi tất cả chuyện vừa xảy ra, đến đây thì bước vào nói với A Kiếp. Hóa ra cho đến nay con vẫn chưa biết thượng thư Skemseddin Mohammed không phải là cha đẻ của con. Ngài là ông ngoại con, là thân sinh ra mẹ con, tiểu thư người đẹp. Tất cả chúng ta cũng như con, không ai biết tên cha đẻ của con. Chúng ta chỉ biết chuyện nhà vua bắt mẹ con phải lấy một thằng gù lưng làm nghề chăn ngựa của người. Nhưng mẹ con lại ngủ với một vị thần linh nào đó rồi sinh ra con. Bởi vậy, con không nên đối xử với bạn bè cao ngạo như con đã làm từ trước tới nay. Phật lòng bởi sự chế nhạo của bạn bè, A Kiếp đùng đùng bỏ học ra về, vừa đi vừa khóc. Trước hết chú vào phòng riêng của mẹ Giật mình thấy con buồn bã như vậy, tiểu thư người đẹp vội vàng hỏi han căn nguyên. Chú bé càng khóc xà. Chờ cho mẹ gặn hỏi nhiều lần, chú mới mở miệng. Mẹ ơi, nhân danh Thượng Đế, xin mẹ hãy nói cho con rõ cha con là ai? Cha con là Thượng Thư Skemsiddin Mohammed, ngày nào cũng đến hôn con đó thôi. Uhm, Mẹ không nói đúng sự thật Đấy không phải là cha của con Mà là cha của mẹ Con là con của cha nào Nghe con nói như vậy Tiểu thư người đẹp nghĩ đến ngày cưới Tiếp đó là cảnh quá bụa lâu ngày Buồn rơi nước mắt Bà càng tiếc thương một người chồng đáng yêu như bé Tredin Hassan Trong khi hai mẹ con đang khóc như vậy thì Thượng thư Skemseddin Mohammed bước vào. Thấy cảnh ấy, ông hỏi vì sao hai mẹ con cùng khóc. Tiểu thư thuật lại chuyện cậu con trai A bị bạn bè chế nhạo ở lớp học thế nào. Tình ấy làm cho ông hơi choáng váng. Hóa ra từ trước tới nay vẫn có lời bàn tán về danh dự gia đình ông. Bị giày vò bởi ý nghĩ ấy, ông đến cung vua, phủ phục xuống đất và khúm núm xin vua cho phép được làm một chuyến đi về phía đông, đặc biệt là đến thành phố Bansora để tìm một người cháu họ tên là Bedreddin Hassan. Ông nói ông không thể nào chịu đựng lâu hơn nữa lời bàn tán rằng tiểu thư người đẹp con gái ông đã ăn nằm với ma quỷ mà đẻ con. Nhà vua thông cảm với nỗi phiền muộn của Skemseddin Mohammed. Ông đồng ý cho ông đi tìm con rể. Hơn thế, Vua còn cho ông mang theo một bức thư của vua, lời lẽ khiêm tốn giới thiệu thượng thư của mình và yêu cầu các vị vương hầu những nơi Skemseddin Mohammed sẽ đến. Trong trường hợp ông tìm được Bedreddin thì xin vui lòng đưa giúp chàng về Cairo. Skemseddin Mohammed không tìm được lời lẽ xứng đáng để cảm tạ lòng tốt của vua. Ông chỉ biết tuôn nước mắt vái lại vua xin phép ra về. Vua chúc ông được mọi sự tốt lành. Về đến nhà, Thượng Thư nghĩ ngay tới chuyện sửa soạn lên đường. Công việc chuẩn bị được tiến hành khẩn trương. Chỉ sau 4 ngày là cả nhà khởi hành. Cùng đi với Thượng Thư có con gái, tiểu thư người đẹp và đứa cháu ngoại A Kiếp. Họ đi suốt 19 ngày liền không dừng lại bất kỳ chỗ nào. Đến ngày thứ 20, họ đến một bãi cỏ rộng và đẹp không mấy xa thành Damas. Thượng thư cho đoàn dừng chân, lập trại bên bờ một con sông chảy qua thành phố, làm cho phong cảnh nơi đây càng thêm tuyệt vời. Thượng thư Skemseddin Mohammed nói ông muốn lưu lại đây nghỉ hai ngày, đến ngày thứ ba sẽ tiếp tục lên đường. Trong thời gian nghỉ ngơi, cho phép người nhà được vào thành Damas chơi. Tất cả đoàn tỳ tùng ai cũng muốn được vào thành Người thì muốn xem tận mắt một thành phố được ngưỡng vọng vì từng nghe nói tới với bao lời tốt đẹp. Người thì muốn được vào thành để tranh thủ bán những hàng hóa mà họ mang theo từ Cairo và mua vải lụa cũng như những hàng hóa quý hiếm của xứ này. Tiểu thư người đẹp muốn cho con trai cũng được đi dạo chơi trong thành phố trứ danh, liền sao cho viên hoạn nô là người trong nom dẫn cậu bé vào thành phố và dặn phải hết sức chú ý đến cậu, nhớ không được để chuyện gì xảy ra. Cậu bé A Kiếp được đánh bộ quần áo thật đẹp, đi theo viên Hoàng nô. Người này thủ trong tay một cái gậy to tướng. Hai người vừa vào trong phố thì nhiều người súng lại ngắm nghía cậu bé, vì ai cũng thấy cậu xinh thật là xinh. Có những người thò đầu ra cửa sổ, cũng có những người mở cổng ra khỏi nhà để được ngắm cậu bé cho gần. Những người gặp trên đường phố không chỉ đứng lại nhìn cậu mà còn đi theo một đoạn để ngắm nghía cho thỏa thích. Ai ai cũng ca ngợi chú bé, ai ai cũng ngỏ lời mừng cho gia đình nào sinh ra được cậu con trai khôi ngô đến vậy. Viên Hoàng Nô và chú bé tình cờ đi đến hiệu bánh ngọt, thì nhiều người súng xích quá, buộc họ phải dừng lại. Người chủ hiệu bánh nhận Bedreddin Hassan làm con nuôi, coi là người thừa kế cửa hiệu cũng như mọi tài sản khác của ông. Như vậy là Bedreddin đã trở thành chủ hiệu. Chàng làm cái nghề làm bánh ngọt hết sức khéo léo. Cả thành Damas này hầu như không ai không biết tiếng hiệu bánh ngọt của chàng. Thấy mọi người đang súng xích ngắm nghía chú bé, chàng cũng đưa mắt nhìn. Vừa trông thấy Agib, tự nhiên không hiểu sao trong lòng chàng cảm thấy lay động. Dĩ nhiên, chàng cũng như mọi người khác đều ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu bé. Nhưng sự bối rối cũng như nỗi xúc động của chàng còn vì nguyên nhân khác. Ấy là mãnh lực của dòng máu. Rời bỏ công việc đang làm, chàng đến gần và ân cần nói với A Kiếp. Cậu công tử nhỏ ơi, sao mà tôi thấy quý cậu thế? Mời cậu vui lòng ghé vào trong cửa hiệu nếm thử một thức gì tự tay tôi làm ra, để cho tôi còn được ngắm nghía cậu thỏa thuê hơn một chút. Chàng nói một cách dịu dàng và đầy xúc động, nghe tưởng như chàng đang rưng rưng nước mắt. Cậu bé A Kiếp cũng động lòng, cậu nói với viên hoạn nô. Ông chủ này có khuôn mặt nhìn thích quá, và giọng nói ông thì mới dịu dàng làm sao. Tôi muốn vào trong hiệu, chúng ta cùng ăn thử bánh ngọt ông làm nhé. Viên Hoàng Nô nói, Đến chuyện ấy nữa ư, ai lại con trai một vị thượng thư như cậu lại vào ăn quà trong hiệu bánh ngọt bao giờ? Làm sao tôi có thể đồng ý với cậu? Bedreddin Hassan nghe vậy liền thốt lên, Ôi, cậu công tử nhỏ bé của tôi, Sao người ta lại nỡ sao con cho một con người đối xử khắc khe với cậu như vậy để trong nom cậu bao giờ? Rồi quay lại viên hoàng nô, chàng Phan Vĩ. Này ông bạn thân mến ơi, xin bạn chớ khước từ không cho phép công tử được vào trong hiệu theo lời mời của tôi. Xin bạn chớ làm cho cậu ấy không vui. Bạn hãy làm ơn cùng cậu bước vào trong hiệu của tôi. Qua việc đó tôi càng thấy rõ, tuy da ông bạn có hơi đen một chút, nhưng lòng dạ thì trắng tựa bạc rồng. Ông bạn hãy biết là tôi nắm được bí quyết làm cho da con người từ đen hóa trắng cơ đấy. Viên hoạn nô cười, hỏi ngay bí quyết ấy là như thế nào? Tôi sẽ nói cho bạn rõ ngay, Petridin đáp. Thế là chàng đọc luôn mấy vần thơ ca ngợi những hoàng nô da đen, nói rằng chính nhờ có họ cho nên danh dự các bậc vua chúa mới giữ được vẹn toàn. Viên hoạn nô khoái chí vì mấy vần thơ liền đồng ý cho Agip vào trong hiệu và y cũng bước vào theo. Bedreddin Hassan hết sức hài lòng bởi lời mời của mình được chấp nhận, làm tiếp trong việc bỏ dở. Tôi đang dở tay mẻ bánh nướng nhân kem, thế nào cũng mời cậu và bạn nếm thử món bánh tôi làm. Chàng vừa làm vừa nói, tôi quả quyết là rồi hai người sẽ thấy tuyệt vời, bởi vì tôi làm bánh khéo lắm. Chả là ngày xưa bà thân mẫu tôi là bậc nội trợ giỏi nhất về món này đã dạy cho tôi cách làm. Nói dứt lời, chàng lôi một mẻ bánh từ trong lò ra, rắc thêm hạt lựu và đường lên trên, rồi mang đến mời A Kiếp và Viên Hoạn Nô. Hai người ăn, ai cũng nắc nởm khen ngon. Trong khi đó, bé Triddin Hassan chăm chú nhìn A Kiếp. Thấy chú bé có những nét hao hao giống người vợ yêu quý mà chàng đã phải cách xa một cách thật tàn nhẫn. Chàng xúc động làm vài giọt nước mắt lăn trên má, Chàng định chờ chú bé ăn xong thì hỏi chú về mục đích chuyến đi của gia đình cậu đến Damas. Nhưng chưa kịp thì viên hoạn nô đã sốc ruột kéo chú ra đường, ép chú trở về trại. Bé Tredin không chỉ bằng lòng đứng ngó, chàng nhanh chóng đóng cửa hiệu và đi theo. Chú bé và viên hoạn nô chưa tới cổng thành, chàng đã theo kịp. Viên hoạn nô rất ngạc nhiên thấy chàng lẻo đẻo theo sau, y nổi nóng anh chàng này đến là khó chịu, anh cần gì? Ông bạn thân mến ơi, bé Trích đi nói, xin bạn chớ phật lòng, tôi sực nhớ có chút việc cần phải ra ngoài thành phố. Cầu nói không làm viên hoạn nô yên tâm, y quay ra cự nữ với A Kiếp. Tôi chẳng đã bảo mà, cậu gây ra chuyện này đấy, rồi tôi sẽ ân hận vì quá dễ dãi Sao lúc nãy tôi lại không đủ khôn ngoan để ngăn không cho cậu vào trong cửa hiệu của anh ta nhỉ? Có thể là anh ta có việc phải ra ngoài thành phố thật. A Ghiếp nói, đường cái quan thì ai mà chẳng được phép đi. Hai người dắt tay nhau tiếp tục đi không ngoái đầu nhìn lại. Khi đến gần lều trại của thượng thư, họ quay lại nhìn xem Bedreddin Hassan có còn theo sau hay không. Quay lại thấy bé Tredin vẫn theo bén gót, mà lúc này sắp về tới nhà. A à, Kiếp chợt tái mặt đi rồi đỏ mặt lên, trong lòng rất lo lắng. Cậu sợ ông ngoại biết việc cậu vào ăn bánh ngọt trong hiệu. Cậu liền cúi nhặt một hòn đá dưới chân, ném vào người bé Tredin Hassan, rồi co giò cùng viên hoạn nô chạy thật nhanh vào trong lều. Hòn đá ném trúng trán bé Tredin là máu chảy ròng ròng xuống mặt. Thấy vậy, viên hoạn nô còn kịp quay lại bảo chàng chớ có phàn nàn về việc này, mọi sự chẳng qua tại chàng gây nên mà thôi. bé Bedreddin quay trở vào thành phố, tay túm vạt tập về mà chàng không kịp cởi lúc ra khỏi cửa hiệu, giữ chặt vết thương cho cầm máu. Chàng tự bảo, ta đã sai lầm khi bỏ cửa hiệu mà đi theo chú bé này. Chú xử sự với ta như vậy hẳn là do chú nghĩ ta có âm mưu muốn ám hại chú. Về đến nhà, chàng nhờ băng bó vết thương và tự an ủi rằng trên đời này còn cơ mang là người gặp những điều bất hạnh khốn khổ hơn mình nhiều. Bedreddin tiếp tục làm nghề bánh ngọt ở Damas, trong khi bác chàng, Thượng thư Skemseddin Mohammed tiếp tục lên đường sau hai ngày nghỉ. Ông từ thành phố này tiếp tục đến Aleppo Ông dừng chân nghỉ ở Aleph hai ngày, rồi vượt sông Ephraim. Ông đi vào vùng lưỡng Hà. Sau khi qua các thành phố Mandin, Mosul, Senkira, Diyarbakir và nhiều thị trấn khác, cuối cùng ông đến Bansura. Việc đầu tiên khi ông đến nơi là xin triều yết quốc vương xứ này. Biết rõ tước vị của ông, vua Bansura đồng ý tiếp ngay. Phú Ân Cần hỏi ông việc gì đưa ông đến tận nơi đây. Ông đáp, Tàu bệ hạ, tôi đến đây với mục đích tìm chú em tôi, tên là Noreddin Ali. Chú ấy từng có vinh dự một thời được phụng sự bệ hạ. Quốc vương Bansora đáp, Ông Noreddin qua đời khá lâu. Về phần con trai của ông ấy thì ta chỉ có thể nói với ông là khoảng 2 tháng sau khi cha mất, bỗng dưng cậu biến đi đâu mất tâm. Mặc dù ta đã cho người tìm kiếm, song từ bấy đến nay không hề có người nào gặp cậu ở đâu. Nhưng mẹ của cậu ấy cũng là con gái một vị thượng thư hiện đang còn sống. Skemseddin Mohammed xin phép nhà vua được đến thăm bà và đón bà về Ai Cập. Vua chấp thuận. Thượng thư không muốn lùi việc ấy sang ngày mai mà hỏi thăm nhà rồi cùng con gái và cháu ngoại đến thăm bà ngay trong hôm ấy. Bà quả phụ Nureddin Ali từ ngày chồng qua đời vẫn sống trong dinh cơ cũ của hai ông bà. Đó là một ngôi nhà khang trang được xây dựng công phu với hàng cột trang trí rất đẹp bằng cẩm thạch. Nhưng Skemseddin chẳng có bụng dạ nào nhìn ngắm kiến trúc ngôi nhà Tới nơi, ông hôn cánh cửa ra vào và tấm biển khắc tên họ người em. Sau đó, ông yêu cầu được gặp người em dâu. Những người giúp việc cho biết bà đang ở trong ngôi nhà nhỏ có mái vòm xây chính giữa cái sân rộng. Bà quả phụ sau khi chờ đợi rất lâu không thấy con trai trở về, đã cho xây ngôi nhà nhỏ này mà bà coi như phần mộ của con và bà hầu như để phần lớn thời gian, ba ngày cũng như ban đêm ở trong ngôi nhà ấy. Lúc này, bà đang vào trong ấy để tưởng niệm người con trai. Thượng thư Skemseddin Mohammed gặp, thấy rõ bà đang trong tình trạng vô cùng buồn bã. Ông chào hỏi, ngỏ lời chúc tụng và xin bà hãy thôi than khóc để cho ông được nói chuyện. Ông tự giới thiệu là anh chồng của bà và nói rõ lý do vì sao ông phải từ Cairo đi đến tận Bansora Ông thuật tỉ mỉ cho bà nghe những điều xảy ra trong đêm làm lễ cưới con gái ông, cũng như sự ngạc nhiên của ông khi bắt gặp cuốn sổ tay khâu trong khăn đội đầu của Bedreddin. Tiếp đó, ông giới thiệu với bà chú bé A Kiếp và tiểu thư người đẹp. Bà quả phụ Noreddin Ali thoạt tiên vẫn ngồi mà tiếp khách như một bà già không còn thiết gì trên đời nữa. Sau khi nghe chuyện, Bà hiểu rằng như vậy là cậu con trai quý mến vẫn còn sống. Bà vội đứng lên mừng rỡ đón tiếp, ôm hôn con dâu và cháu nội. Nhìn thấy nét mặt của cậu hao hao sóng bé trích đinh, bà lại tuôn nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt lần này khác xa những giọt nước mắt bà tuôn từ ngày cậu con trai ra đi đến nay. Bà cứ ôm chặt lấy đứa cháu nội và cậu cũng tỏ rõ tình cảm quý mến đối với bà. Cuối cùng Thượng thư Skemseddin Mohammed nói, Thưa bà, đã đến lúc nên lau nước mắt và quên đi mọi nỗi tiếc thương. Bà cần sửa soạn để lên đường đến Ai Cập cùng chúng tôi. Quốc vương Bansora đã chấp thuận cho chúng tôi đón bà cùng đi. Tôi tin rằng bà cũng đồng ý. Tôi hy vọng rằng cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại con trai bà, cháu cũng là cháu họ của tôi và nếu điều ấy xảy ra thì câu chuyện của gia đình chúng ta đáng được ghi chép để lưu lại hậu thế. Bà quả phụ rất hài lòng về lời mời. Ngay tức khắc, bà sai người nhà chuẩn bị việc lên đường. Trong thời gian ấy, Thượng thư Skemseddin Mohammed trở lại xin ý kiến quốc vương một lần nữa để cáo việc. Quốc vương ban thưởng hậu hĩnh cho ông, đồng thời nhờ ông mang một món quà có giá trị về tặng quốc vương Ai Cập. Xong đầu đấy, đoàn rời Basora lên đường trở lại Damas. Đến gần thành phố, ông lại cho hạ trại ngay vào chỗ nghỉ lần trước. Ông cho mọi người biết ông sẽ lưu lại đây ba ngày để cho đoàn tùy tùng nghỉ lại sức và để cho ông có đủ thời giờ đi chọn mua những thứ quý hiếm và độc đáo nhất để về làm quà dân quốc vương Ai Cập. Trong khi ông mãi mua những vải vóc đắt tiền nhất mà các thương nhân mang tới bán tại trại, chú Agip nói với viên hoàng nô, chú muốn vào thành phố xem những thứ lần trước chưa kịp xem, luồn thể để hỏi thăm tin tức về người chủ hiệu bánh đã bị cậu ném đá toát tráng hôm nào. Viên hoàng nô đồng ý vào xin phép tiểu thư người đẹp rồi dắt cậu vào trong thành. Hai người vào thành bằng cổng chính, tức là cổng dẫn thẳng đến hoàng cung và cũng là cổng gần nơi hạ trại nhất. Sau khi thăm thú nhiều nơi, chú bé và hoàng nô lại đi qua cửa hiệu bán bánh ngọt. Chàng Petridin cũng đang mải mê làm bánh nướng như lần trước. Skemseddin Agib nói, Xin chào ông, xin ông hãy nhìn tôi, Ông có nhớ là đã gặp tôi một lần? Bé Bedreddin Hassan nước mắt nhìn và nhận ra ngay. Lòng chàng bỗng dưng lại xúc động mạnh y như lần trước. Ôi lạ thay tình phụ tử. Chàng ngẩn người không thốt nên lời. Lát sau mới nói. Cậu công tử bé nhỏ của tôi ơi, mời cậu quá bước vào hiệu của tôi một lần nữa cùng với thầy phụ giáo của cậu. Mời hai vị hãy dùng một ít bánh ngọt nhân kem. Tôi xin cậu hãy bỏ quá cho điều tôi làm phiền cậu lần trước khi cứ lẻo đẻo đi theo cậu. Tôi cũng không hiểu cái gì xui tôi thế. Tôi không làm chủ được mình, như cậu có sức gì thu hút tôi ấy. Agip ngạc nhiên về những điều Petreddin vừa nói, cậu đáp. Ông có hơi quá lời đấy, tôi chỉ muốn vào hiệu ông lần này nếu ông chịu thề rằng sau khi tôi ra về, ông không đi theo chúng tôi. Nếu ông giữ lời thì ngày mai tôi sẽ đến thăm ông nữa, trong khi ông ngoại tôi còn bận việc chọn mua quà để dâng quốc vương Ai Cập. Công tử ơi, tôi sẽ làm tất cả những gì công tử truyền. A Kiếp cùng viên hoạn nô bước vào hiệu bánh. Bé Tredin mời họ ăn bánh ngọt, cũng thơm, cũng ngon như bánh mời lần trước. A Kiếp nói, mời ông lại đây, ông ngồi xuống và cùng ăn bánh với chúng tôi. Bedreddin đến ngồi cạnh và muốn hôn Agib, nhưng cậu đẩy ra và nói, Ông hãy ngồi yên, tình cảm của ông hơi nồng nhiệt quá đấy. Ông chỉ nên nhìn và nói chuyện với tôi thôi. Bedreddin vâng lời và cất giọng hát một bài chàng vừa ngẫu hứng sáng tác để ca ngợi Agib. Chàng không ăn mà chỉ làm mỗi việc phục vụ khách. Sau khi hai người dùng bánh xong, chàng mang nước cho họ rửa tay, rồi đưa một chiếc khăn trắng cho họ lau. Sau đó, chàng lấy tiếp một chiếc bình sứ ra pha nước ngọt, bỏ một ít tuyết thật sạch vào cho mát và mời. Mời cậu dùng đi, đây là nước ướp hoa hồng, cậu không thể tìm đâu trong thành phố nước uống ngon hơn thứ này. Chú bé uống rất thích thú. Bé Trích đỡ chiếc bình từ tay cậu đưa cho viên hoạn nô y nóc một hơi cạn không còn một giọt. No say rồi, Agip và viên hoạn nô cảm ơn người chủ hiệu bánh, rồi lật đật ra về, vì lúc ấy cũng đã khá muộn. Về đến nơi, hai người vào luôn lều của các bà. Bà nội Agip hoan hỷ thấy cháu trở về, và hễ mỗi lần nhìn thấy cháu là nhớ đến con trai, bà không thể hôn cháu mà không tuôn nước mắt. Ôi, cháu nội của bà ơi, giá mà bà có thể hôn cả cha cháu nữa thì niềm vui của bà trọn vẹn đến đâu. Đến bữa ăn, mọi người ngồi vào bàn, cháu A Ghiếp được ngồi bên cạnh bà nội. Bà hỏi han về chuyến đi chơi của cháu, cho rằng cháu đi lâu như vậy hẳn đói lắm. Bà cho cậu một miếng bánh nướng nhân kem mà bà vừa tự tay làm lấy. Bánh quả thật ngon, trong nhà nhiều người vẫn khen bánh bà làm, còn ngon hơn bánh mua ở hiệu tốt nhất về. Bà cũng lấy bánh mời cả viên hoạn nô, nhưng hai người đã ăn quá nhiều bánh ngọt ở hiệu bánh nên không ai ăn nổi một miếng nào nữa. À Ghiếp chỉ chạm vào miếng bánh và làm như không hợp khẩu vị của mình, để lại nguyên cả đĩa. Viên hoạn nô tên là Saban cũng bắt chước làm theo. Bà nội nhìn thấy liền thốt lên. Sao? Cháu của bà? Cháu chê bánh tự tay bà nội làm ra ư? Cháu hãy biết rằng trên đời này không có ai biết làm bánh nướng nhân kem ngon như bà đâu trừ có bố Bedridin của cháu mà bà đã dạy cho cách thức làm. Bà nội ơi, bà không biết đấy thôi, trong thành phố có một người chủ hiệu làm bánh nướng, làm bánh nướng nhân kem còn giỏi hơn bà nhiều. Chúng cháu vừa được ăn bánh của ông ta làm chiều nay, cháu thấy đúng là ngon hơn bánh bà làm. Nghe cậu bé nói, bà quả phụ trừng mắt nhìn viên hoạn nô quát. Này Sa Ban, Vậy ra chúng ta phó thác cháu nội ta cho mày, để mày đưa cậu ta ra phố ăn quà như bọn trẻ con đầu đường xó chợ. Thưa bà, viên hoàng nô lúng túng. Đúng là chúng con có vào hiệu bánh và có nói đôi ba lời với ông chủ hiệu, nhưng chúng con không có ăn. Xin lỗi, Agip ngắt lời y, chúng cháu có vào trong hiệu và có ăn bánh ngọt ở đấy. Bà điên tiết, đùng đùng bỏ cơm đứng dậy đến thẳng liều riêng của viên thượng thư, thuật lại câu chuyện, lại còn nói quá lời một chút về chuyện viên hoàng nô nói dối để chạy lỗi. Skem Seddin Mohammed bản tính vốn nóng nảy, vừa nghe đã nổi trận lôi đình. Ông đến ngay lều của các bà mắng viên hoàng nô. Tên khốn nạn, mày dám lạm dụng sự tin cậy của ta hả? Viên hoạn nô vẫn khăng khăng cho là mình không ăn bánh. Chú bé Agip thì cứ một mực. Ông ngoại ơi, cháu quả quyết với ông ngoại là chúng cháu đều có ăn. Ăn thật nhiều, ăn no đến nỗi bây giờ chẳng thiết ăn tối nữa. Dùng bánh xong, ông chú Hiệu còn cho cháu uống nước ngọt đựng trong chiếc bình sứ thật đẹp nữa. Thượng thư quay lại nhìn viên hoàng nô. Thế nào? Đến thế mà mày còn dám nói là không ăn bánh trong hiệu. Trót đầm lao phải theo lao, viên hoàng nô thề không có chuyện ấy. Thượng thư liền nói, mày là một tên nói dối, ta tin cháu ta hơn mày. Tuy nhiên, nếu mày ăn hết được chiếc bánh trên bàn kia, thì ta cho là mày đã nói thật. Sa Ban đã no đến tận cổ nhưng cũng đành lấy một chiếc bánh cho vào mồm. Y phải bỏ ra ngay vì lợm giọng buồn nôn. Đã thế Y vẫn tiếp tục nói dối rằng tối hôm qua Y trót ăn hơi nhiều thành ra bây giờ bụng vẫn còn no. Bực mình vì viên hoạn nô cứ khăng khăng dối trá thượng thư quát, bảo y nằm sắp xuống đất và sai đánh đòn. Không chịu nổi đòn đau, Sa Ban đành thú nhận. Vâng, đúng là chúng con có vào một hiệu bánh ngọt nhân kem. Bánh ở đấy một trăm lần ngon hơn chiếc bánh trên bàn kia. Bà quá phụ cho rằng viên hoạn nô giận bà, bởi vì bà mà y phải chịu đòn cho nên khen bánh ăn trong hiệu và chê bai bánh của bà. Bà nói, ta không thể nào tình là bánh của lão chủ hiệu nào đó lại có thể ngon hơn bánh ta làm. Ta muốn làm sáng tỏ điểm này, mày đã biết chỗ rồi đấy, mày hãy đi ngay đến đó mua một cái bánh nướng nhân kem mang về đây cho ta xem. Bà sai đưa tiền cho viên hoàng nô và bảo đi ngay. Đến hiệu, Sa Ban nói với chủ hiệu, Này ông chủ hiệu bánh ơi, Tiền đây, ông bán cho tôi một cái bánh nướng nhân kem Một bà trong đoàn chúng tôi đòi nếm thử Sẵn một mẻ bánh vừa mới ra lò Bé Tristin chọn cái ngon nhất đưa cho Saban Bạn hãy cầm lấy và mang về Tôi bảo đảm tuyệt vời Tôi quả quyết với bạn rằng trên đời này không ai có thể làm bánh ngon hơn loại bánh này Trừ có mẹ tôi, bà ấy chắc hiện nay cũng còn sống Saban lật đật mang bánh về trại đưa cho quả phụ Nureddin. Bà cũng vội vàng đón lấy, bẻ ra ăn. Nhưng vừa cho miếng bánh vào mồm, bà ta đã hét lên một tiếng rồi ngất đi. Thượng thư Skemseddin Mohammed lúc ấy cũng đang có mặt, rất đấy làm ngạc nhiên trước sự tình này. Ông Sa dắp nước lã vào mặt và cấp cứu bà. Vừa tỉnh dậy, bà thốt lên ngay. Lạy trời, chính bé Treddin Hassan đứa con yêu quý của tôi chứ không phải ai khác đã làm ra chiếc bánh này. Nghe bà thốt lên như vậy, Thượng thư Skemseddin Mohammed cũng vui khắp khởi. Nhưng suy nghĩ lại, sợ niềm vui không căn cứ bởi lời quả quyết của bà có thể đúng hoặc không đúng. Ông hỏi lại, Nhưng thưa bà, tại sao bà nghĩ vậy? Hóa ra trên đời này không thể có một người thợ bánh nào có thể làm bánh ngọt giỏi hơn con trai của bà hay sao? Tôi đồng ý có thể nhiều người làm bánh ngọt giỏi hơn tôi, nhưng thứ bánh tôi làm có một vị rất đặc biệt mà ngoài con trai tôi không ai có thể biết được bí quyết. Bà soi nổi nói tiếp, Thưa anh cả, xin anh và mọi người hãy vui mừng lên đi, cuối cùng chúng ta đã tìm được điều chúng ta hằng mong ước lâu nay. Xin bà hãy bình tĩnh, Thượng Thư nói, Chúng ta sẽ rõ thật hư ngay tức khắc. Bây giờ chúng ta chỉ việc mời anh chàng làm bánh ngọt đến đây. Hẳn bà cũng như con gái tôi có thể nhận ra ngay nếu người ấy quả là Bedreddin Hassan. Hai mẹ con nên nắp một chỗ, sao cho có thể nhìn thấy rõ anh ta mà không để cho anh ta trông thấy. Bởi tôi không muốn người Damas biết gia đình ta đang ở đây. Chúng ta hãy cố nén cho đến khi về tới Cairo. Tôi hứa là sẽ dành cho mọi người một sự bất ngờ thật thú vị. Nói xong, ông trở về lều của mình, cho gọi 50 sa nhân đến và bảo. Mỗi anh hãy cầm một chiếc gậy và đi theo sa Hắn sẽ dẫn các anh đến một cửa hiệu bánh ngọt trong thành phố. Đến nơi, các anh hãy đập phá hết đồ đạc trong nhà. Người chủ hiệu hỏi nguyên nhân, các anh hỏi lại có phải chính ông ta là người đã làm ra cái bánh ngọt có người vừa đến mua mang đi hay không. Nếu ông ta trả lời đúng, thì các anh hãy bắt lấy ông ta và trói lại rồi đưa về đây. Nhớ là không được đánh đập hoặc làm đau ông ta. Thôi đi đi, chớ để mất thời giờ. Lệnh của thượng thư được thi hành chống vánh. Tốp gia nhân được viên hoàng nô dẫn đường, ập vào hiệu bánh của Bedreddin Hassan và ra tay đập phá. Nồi niêu son chảo lộn tùng phèo, mức bánh vung vãi khắp nhà. Bedreddin Hassan hoảng hốt. Các bác ơi, làm sao các bác đối xử với tôi như vậy? Có chuyện gì? tôi đã làm nên tội gì? Có phải anh đã làm ra cái bánh nướng nhân kem vừa bán cho ông này không? Vâng, chính tôi. Thế thì đã làm sao? Tôi thách có người nào làm bánh ngon hơn bánh hiệu tôi đấy. Bọn gia nhân của thượng thư không buồn đáp mà tiếp tục đập phá, đến cái lò nướng bánh cũng bị đập vỡ toan. Hàng phố nghe ồn ào chạy đến ngạc nhiên hỏi, căn cứ gì mà 50 người đàn ông tay gậy tay côn gây nên chuyện xáo động này. Bedreddin Hassan một lần nữa lại hỏi bọn sai nhân. Xin các ông làm ơn cho tôi biết tôi đã phạm tội ác gì đến nỗi các ông đập phá tan hoang nhà cửa như vậy. Có phải ông là người làm bánh bán cho ông quan hoạn này? Vâng, vâng, chính tôi. Tôi bảo đảm là bánh ngon, tôi không đáng để các ông đối xử thế này. Chẳng buồn đáp lại, bọn xa nhân túm lấy chàng giật cái khăn chàng đang đội trên đầu xuống, trói quặt tay lại sau lưng, rồi lôi sần sệt ra ngoài cửa hiệu dẫn đi. Dân chúng đang tụ tập để xem, cám cảnh cho Bedreddin muốn bên vực chàng. Họ định chống lại bọn gia nhân của Thượng thư Skemseddin Mohammed, thì xuất hiện nhiều võ quan do vị thống đốc phái đến, ngăn dân chúng lại để cho bọn gia nhân giải Bedreddin đi. Chả là Thượng thư đã kịp báo cho viên thống đốc hay ý định của mình và yêu cầu giúp đỡ Viên thống đốc này là người thay mặt quốc vương Ai Cập cai trị cả nước Syria, cho nên không dạy gì làm trái ý thượng thư của chính quốc vương mình. Bởi thế, mặc cho Bedreddin khóc lóc kêu la, mặc cho anh hỏi những người bắt Anh rằng họ đã tìm thấy gì trong bánh, chẳng ai buồn trả lời. Cuối cùng về đến trại, nhưng mọi người còn phải chờ thượng thư đang đi gặp thống đốc trở về. Vừa về tới trại, Skemseddin Mohamed đã hỏi người chủ hiệu bánh đâu. Gia nhân dẫn Bedreddin Hassan vào trình diện, chàng vang viễn nước mắt ròng ròng. Bẩm quan lớn, xin ngài làm ơn cho biết tôi đã dàm làm gì mà xúc phạm đến người. À, tên kia, có phải chính anh đã làm ra cái bánh ngọt bán cho người nhà mang về cho ta? Xin thú nhận là chính tôi đã làm, việc ấy thì có gì nên tội? Ta phải trừng trị anh cho thật đáng tội. Sao anh lại dám làm cho ta một cái bánh tồi tệ đến như vậy? Ôi trời cao đất dày ơi, tôi vừa nghe gì thế, ai lại phải tội chết chỉ vì một cái bánh tồi tệ bao giờ? Có, tội anh đáng chết, đừng hòng ta nương tay. Thượng thư đáp. Trong khi hai người nói qua nói lại, thì hai người đàn bà nấp trong nhà chăm chú quan sát cũng chẳng khó khăn gì mà không nhận ra chàng, cho dù thời gian cách xa đã khá lâu ngày. Họ mừng vui đến nỗi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, hai người những muốn chạy bổ ra ôm quàng lấy bé Reddin, nhưng nhớ lời thượng thư dặn dò là không được ló mặt, họ đành kìm nén tình mẫu tử cũng như nghĩa vợ chồng lại. Thượng thư quyết định khởi hành ngay tối hôm ấy, mọi người vội cuốn liều trại và chuẩn bị xe cộ để kịp lên đường. Ông sai bỏ bé Trích vào trong một chiếc thùng đậy kín nắp, xếp lên lưng một con lạc đà. Đoàn đi một mạch suốt đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau không nghỉ, đến chập tối mới dừng chân. Bé Trích được đưa ra khỏi thùng và cho ăn uống. Suốt cuộc hành trình 20 ngày, chàng đều được đối xử như vậy. Đến Cairo, thượng thư cho hạ trại nghỉ bên ngoài thành phố. Ông sai dẫn Patrick Đinh đến rồi cho gọi một người thợ mộc và cố tình bảo trước mặt Bedreddin. Anh hãy tìm gỗ đóng nhanh cho ta một cái giá treo cổ. Ngài định làm gì với cái giá ấy, thưa ngài? Bedreddin Hassan hỏi. Ấy là để treo cổ chúng mày vào đấy rồi dông đi khắp các phố phường, để cho ai ai cũng được nhìn thấy một chàng thợ làm bánh ngọt chẳng đứng đắn chút nào, đã cả gan làm bánh nướng mà không chịu cho hạt tiêu vào. Trời cao đất dày ơi, Bedreddin thốt lên với dáng điệu buồn cười tới mức suýt nữa vị thượng thư không giữ nổi vẻ trang nghiêm. Ra chỉ vì cái tội không cho hạt tiêu vào bánh ngọt mà tôi phải chịu một cái chết đau đớn và nhục nhã thế này à? Làm sao thế nhỉ? Bedreddin lại tiếp tục than vãn. Làm sao người ta đập phá tan hoang nhà cửa của tôi? Người ta mang nhốt tôi trong một cái thùng. Người ta sắp đưa tôi đi treo cổ. Mà tất cả chuyện đó chỉ vì tôi không cho hạt tiêu và bánh ngọt Hỏi Thượng Đế, có bao giờ người nghe một chuyện tương tự thế này chưa? Có phải là hành vi của những người Hồi giáo đấy chăng? Vừa than, anh chàng vừa khóc lóc thảm thiết. Đến khi người thợ mộc chở giá treo cổ đến, anh chàng lại càng gào lên ai oán. Trời cao đất dày ơi, sao bắt tôi phải chết nhục nhã đau đớn thế này? Mà tôi có tội gì cơ chứ? Tôi không trộm cắp, tôi không giết người, tôi không chối đạo, Tôi chỉ có mỗi cái tội là không cho hạt tiêu vào trong bánh ngọt. Khi đó đêm cũng đã khuya, Thượng thư Skemseddin Mohammed sai bỏ Bedreddin vào thùng và báo chàng. Hãy ở lại trong ấy cho đến sáng mai, trời chưa sáng thì ta chưa vội cho anh chết đâu. Cái thùng được xếp lên lưng con lạc đà vẫn chở hàng từ Damas về tới đây. Hàng hóa đồ lề lại được chất lên lạc đà. Thượng thư cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn, nhưng ông lại cho con lạc đà chở người cháu đi trước ông. Qua nhiều phố xá lúc này còn vắng vẻ vì mọi người còn đang ngủ. Đoàn về thẳng dinh cơ của thượng thư. Ông cho hạ cái thùng xuống nhưng cấm không ai được mở ra cho đến khi có lệnh của ông. Trong thời gian xa nhân dỡ hàng hóa từ trên lưng con lạc đà xuống, thượng thư cho mời bà mẹ bé Trích và con gái mình đến và nói với con gái. Tạ ơn Thượng Đế đã cho chúng ta niềm hạnh phúc tìm lại được chồng con. Hẳn cậu còn nhớ rõ cách trang hoàng phòng nghỉ của con hồi tiến hành lễ thành hôn. Con hãy cho bày biện lại y hệt như trong đêm tân hôn. Nếu con không nhớ hết, thì hãy xem thêm những điều cha ghi trong cuốn sổ tay. Cha đi lo nốt các việc khác. Tiểu thư người đẹp vui mừng đi thực hiện mệnh lệnh của cha. Nàng cho bày biện mọi thứ đúng hệt như hôm Bedreddin Hassan bước vào đây theo sau chú chăn ngựa lưng cù. Chiếc ngai dành cho cô dâu chú rể được bê vào kê lên bục, nến được thắp sáng choang. Xong đầu đây, thượng thư bước vào đặt chiếc áo, cái khăn và túi tiền của bé Tredin lên chiếc ghế. Rồi ông bảo con gái, Giờ con hãy cởi áo lên giường nằm. Lúc nào bé Tredin vào, con hãy phàn nàn sao chàng đi ra ngoài lâu thế, khiến khi con tỉnh giấc không rõ chàng đâu. Con hãy dục chồng con đi ngủ trở lại Nói xong, ông ra khỏi phòng để cho con gái được thoải mái. Ông cũng lệnh cho tất cả gia nhân hãy đi nơi khác, chỉ để lại vài người hầu. Ông lại sai người mở thùng nhốt Bedreddin Hassan, mặc áo lót quần đùi cho anh mà đừng làm anh thức giấc, rồi mang anh đặt trở lại phòng cưới, làm sao cho anh tỉnh dậy ngay nhưng chưa kịp tỉnh táo hơn. Bedreddin Hassan tỉnh giấc, đi đi lại lại trong phòng cưới, Mọi đồ đạc trong phòng đều gợi chàng nhớ lại buổi tối tiến hành hôn lễ. Chàng ngạc nhiên nhận ra đây đúng là căn phòng nơi chàng gặp chú giám mã gù lưng. Càng ngạc nhiên khi nhìn sang một phòng khác mở cửa sẵn, chàng nhận ra áo và khăn của mình đúng vào nơi mà chàng đã để vào tối tân hôn. Trời đất! Chàng dụi mắt thốt lên. Tôi mê hay tỉnh đây? Tiểu thư người đẹp lúc ấy đang thích thú quan sát liền vén bức màn che sườn, thò đầu ra nói dịu dàng. Chàng ơi, chàng đứng làm gì ngoài cửa thế? Vào ngủ lại đi chứ, chàng đi ra ngoài đã lâu lắm rồi. Tỉnh dậy không thấy chàng bên cạnh, em rất ngạc nhiên và cứ trông chàng mãi. Bé Trích Đình Hassan bàng hoàng nhận ra người đàn bà xinh đẹp nói chuyện với mình kia đúng là người mà chàng nhớ là đã từng ăn nằm cùng. Chàng bước vào phòng, nhưng đầu óc còn ngổn ngang biết bao nhiêu điều xảy ra gần 10 năm về trước. Chàng không lên giường mà đến chiếc ghế nơi chàng để cái áo và chiếc khăn đội đầu. Sau khi chăm chú ngắm nghía những thứ ấy, chàng thốt lên. Trời đất, thật tôi không thể nào hiểu nổi. Thích thú trước sự bối rối của Petridin, tiểu thư lại dục. Kìa, chàng vào ngủ đi chứ có điều gì làm chàng thú vị đấy? Bedreddin Hassan tiến đến gần người phụ nữ và hỏi Thưa bà, xin bà làm ơn cho tôi biết tôi ở bên cạnh bà đã lâu chưa? Chàng hỏi lại nhỉ, thế chẳng phải chàng vừa nằm bên cạnh em rồi dậy đi ra ngoài đó sao? Hẳn là chàng đảng trí. Thưa bà, Bedreddin nói Ừ, đúng là tôi nhớ có nằm bên cạnh bà, nhưng tôi cũng nhớ là đã từng sống gần 10 năm ở Damas. Nếu tôi vừa ngủ với bà đêm nay, thì tôi đã không phải sống xa bà trong một thời gian lâu đến vậy. Hai điều trái ngược nhau, xin bà vui lòng nói cho tôi rõ tôi nên nghĩ thế nào đây? Đám cưới của tôi là một giấc mộng, hay chỉ là giấc mộng thời gian tôi sống xa cách bà? Vâng đúng rồi đấy, Tiểu thư đáp, đúng là chàng đã mơ là mình đã từng có thời sống ở Damas. Nếu quả vậy thì không có gì buồn cười bằng. Bé Tredin cười phá lên. Tôi tin là bà sẽ thấy giấc mộng ngộ nghĩnh lắm. Xin bà thử tưởng tượng xem. Bỗng nhiên tôi nhìn mình nằm ngay trước cổng thành Damas. Người mặc độc áo lót quần đùi y như lúc này đây. Rồi tôi đi vào thành phố giữa tiếng hò la chế nhạo của đám đông đi theo. Rồi tôi trốn vào nhà một ông làm bánh ngọt. Ông nhận tôi làm con nuôi. Rồi ông truyền nghề cho tôi và để lại cho tôi mọi tài sản sau khi qua đời. Rồi tôi thay ông đứng ra trong nôm cửa hiệu. Tóm lại thưa bà, đã xảy ra không biết bao nhiêu sự việc, kể ra thì quá dài dòng. Tất cả những gì tôi có thể nói gọn với bà là may mà tỉnh dậy kịp, nếu không tôi đã bị mang đi treo cổ rồi. Tiểu thư vờ ngạc nhiên. Vì tội gì mới được chứ? Tại sao người ta đối xử với chàng tàn ác như vậy? Hẳn là chàng có phạm một tội ác gì ghê gớm lắm. Đâu có, chỉ vì một việc lạ lùng nhất, buồn cười nhất. Tất cả tội ác của tôi là đã bán một chiếc bánh ngọt không cho hạt tiêu vào trong ấy. Tiểu thư người đẹp cười như nắc nẻ. À, nếu quả đúng như vậy thì người ta quá ư bất công đối với chàng nhỉ? Đâu phải chỉ có thế mà thôi thưa bà. Vì cái bánh ngọt trời đánh thánh vật mà bảo tôi không cho hạt tiêu vào ấy, người ta đã kéo đến đập phá tan hoang cửa hiệu của tôi. Người ta trói giật cánh khuỷu tay tôi lại, rồi nhốt tôi trong cái thùng chật chội tới mức đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, người ta gọi thợ mộc đến đặt anh ấy đóng một cái giá để treo cổ tôi lên. Nhưng tạ ơn trời đất, tất cả những chuyện ấy chỉ là trong giấc mộng mà thôi. Suốt đêm hôm ấy, Bedreddin Hassan không sao ngủ yên. Thỉnh thoảng chàng lại thẳng thốt tự hỏi mình đang tỉnh hay là đang trong mơ. Chàng không dám tin hạnh phúc. Để được yên tâm, chàng vén màn ngắm nghía cả căn phòng ta không thể nào nhầm được. Chàng tự bảo, chính đây là căn phòng ta đã từng bước vào cùng tên chăn ngựa, rồi ta đã ngủ với người phụ nữ mà người ta định dành cho nó. Tới sáng, chàng vẫn chưa hết phân vân lo lắng, thì nghe tiếng gõ cửa. Thượng thư Skemseddin Mohammed bước vào và cất tiếng chào buổi sáng. bé Bedreddin Hassan vô cùng kinh ngạc khi thấy đột ngột xuất hiện con người mà chàng quen biết lắm. Nhưng lần này không phải là dáng điệu ghê gớm của ông quan tòa đã lệnh xử tử chàng. Chàng kêu lên, Vậy ra ngài đấy, thưa ngài, ngài đã đối xử tàn tệ với tôi, ngài đã buộc tôi phải chết theo cách mà bây giờ nghĩ lại tôi còn kinh sợ. Chỉ vì một chiếc bánh ngọt nhân kem mà tôi không bỏ hạt tiêu vào. Thượng thư cười ồ, rồi để cho chàng thôi lo lắng. Ông bắt đầu thuật lại nhờ có một vị thần linh Ông tin là đã có bàn tay của thần linh ngay khi nghe tên gù kể lại. Mà chàng đã lấy được con gái ông thay cho tên gù. Ông nói chính nhờ có cuốn sổ tay do Nureddin Ali ghi chép mà ông đã phát hiện ra chàng đúng là cháu họ mình, rồi việc ông rời thành phố Cairo đi tìm cháu, vân vân và vân vân. Cuối cùng, ông âu yếm hôn chàng và nói, Cháu à, Cháu tha lỗi cho bác về những điều phiền muộn bác đã gây nên cho cháu từ khi nhận ra cháu đến nay. Bác muốn đưa cháu về đến nhà trước khi nói cho cháu rõ hạnh phúc của cháu. Để cháu thấy càng phải trải qua bao nhiêu khổ đau thì hạnh phúc sau đấy càng to lớn bấy nhiêu. Giờ cháu hãy quên đi mọi chuyện ô phiền, hãy vui lên vì được gặp lại những người thân yêu nhất của cháu. Trong khi cháu chỉnh đốn trang phục bác sẽ đi báo tin cho mẹ cháu rõ. Mẹ cháu đang hết sức nôn nóng được ôm cháu vào lòng. Bác cũng đưa con trai cháu cùng đến, đứa con mà cháu đã từng gặp ở Damas mà tuy chưa biết rõ cháu đã cảm thấy thương yêu nó đến thế nào. Không có từ ngữ nào để diễn tả nỗi mừng vui của bé Tredin Hassan khi gặp lại mẹ và con trai. Ba người quấn quýt nhau Bà kể cho Patrick Dean nghe bà buồn phiền như thế nào trong thời gian đằng đẵng vắng chàng. Còn chú bé Akip thì không còn đẩy cha ra nữa khi cha muốn ôm cậu như hồi ở Damas, mà ngược lại còn muốn được cha âu yếm nhiều hơn. Bedreddin Hassan thì không biết cách nào bày tỏ hết với mẹ cùng con trai sự xúc động và tình cảm của chàng. Trong thời gian ấy, Thượng thư Skemseddin Mohammed vào triều tâu với quốc vương Ai Cập về thành công của chuyến đi. Vua Ai Cập thấy câu chuyện kỳ thú quá, liền sai người ghi lại để lưu giữ trong thư khố của vương triều. Trở về đến nhà, thượng thư cho bày đại tiệc, cả gia đình vui vẻ suốt ngày với nhau. Kể đến đây, tể tướng Jaffa tâu cùng hoàng đế Haronan Rashid nếu các bạn đã quên hoặc thắc mắc Hoàng đế Harun Rashid và Tể tướng Jafar là ai liên quan gì đến câu chuyện Noreddin Ali và Bedreddin Hassan thì Vương Nhị xin mời các bạn hãy nghe lại câu chuyện Ba quả táo trong chuỗi nghìn lẻ một đêm. Tàu đấng thống lĩnh các tín đồ, đấy là tất cả câu chuyện về Bedreddin Hassan. Hoàng đế thấy câu chuyện cũng khá hay liền xá tội chết cho nô lệ Rihan. Còn chàng trai để an ủi chàng ta vì chuyện mất đi một người vợ siết bao yêu quý. Vua cho chàng được kết hôn cùng một nô tỳ trong cung, lại còn ban nhiều ân huệ khác nữa. Nhưng tâu bệ hạ, nàng Scheherazade nói thêm khi thấy vườn đông vừa rạng. Cho dù chuyện em kể vừa rồi có hay đến đâu đi nữa, cũng chưa bằng câu chuyện em sắp kể hầu bệ hạ đấy. Nếu bệ hạ vui lòng nghe chuyện trong đêm tới, thì em tin khi nghe xong, bệ hạ sẽ đồng tình với em. Vua Scaria đứng lên, trong lòng phân vân chưa biết nên thế nào. Vua nghĩ bụng, còn cung nữ này kể nhiều chuyện đến là hay, mà chuyện nào cũng dài. Một khi nó đã bắt đầu kể rồi thì không làm sao không nghe cho đến hết câu chuyện được ta không biết có nên cho hành hình nó ngay hôm nay hay không ừ, nhưng thôi chẳng việc gì phải vội vàng có thể là chuyện nó kể đêm nay sẽ hay hơn tất cả những chuyện nó đã kể từ trước tới giờ tội gì bỏ qua điều thú vị ấy chờ cho đến khi nó kể xong chuyện ta sẽ ra lệnh hành hình cũng không muộn đêm hôm sau nàng dina zas không quên đánh thức chị dậy khi trời chưa sáng được phép của vua Scaria, nàng Scheherazade bắt đầu kể câu chuyện mới. Và nếu các bạn lại tiếp tục không nhớ nàng Scheherazade cùng vua Scaria, thì các bạn hãy nhớ rằng tất cả những câu chuyện trong chuỗi nghìn lẻ một đêm này đều là do nàng Scheherazade kể cho vua Scaria nghe để cứu nhiều thiếu nữ khỏi cái chết chém đầu sau một đêm hầu hạ nhà vua Scaria hoặc các bạn có thể nghe lại từ đầu phần giới thiệu của chuỗi nghìn lẻ một đêm. Và câu chuyện mới ấy như thế nào thì Vương Nghị xin mời các bạn đón nghe ở video kế tiếp. Các bạn nhớ bấm like, subscribe kênh và chia sẻ kênh để mọi người cũng được nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.